xin chào anh em nhâm kính à, Anh em ờ, đã quay lại với kênh video của Lai Đinh à, Và em giới thiệu đến anh em tháng 11 này đang có chương trình khuyến mãi tặng máy nén khí 200 lít à, Lưỡi cắt mạ kim cương Anh em hãy nhanh tay đến với Factor để nhận ngay khuyến mãi anh em nhé